Xin chào các bạn, xin chào mừng các bạn đã trở lại với kênh youtube của VT88 Điều đầu tiên khi các bạn chọn mua laptop là bạn cần phải xác định được nhu cầu công việc của mình là gì và tầm tiền đầu tư là tầm bao nhiêu tiền Và video ngày hôm nay mình sẽ có một số gợi ý nhỏ nhỏ để giúp các bạn chọn mua cho mình một chiếc laptop văn phòng phù hợp nhất ở thời hiện tại Trước khi bắt đầu nội dung video các bạn đừng quên like và subscribe kênh nhé Chú ý đầu tiên là về việc lựa chọn con chip của máy. Đối với công việc văn phòng cơ bản thì việc chọn cho mình một con chip lõi kép là đủ để giúp các bạn thực hiện công việc một cách trơn tru mượt mà. Ờ, đối với dòng chip thì các bạn nên chọn cho mình dòng chip U vì đây là dòng chip tiết kiệm điện giúp thời gian sử dụng máy của bạn được lâu hơn cũng như ờ, trong quá trình sử dụng máy sẽ mát hơn. Còn nếu các bạn là người làm công việc chuyên sâu dùng phần mềm đồ họa 3D nặng hơn thì các bạn cần trang bị con chip đó dòng chip H hay là chip HQ nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều một lưu ý nữa đó là khi lựa chọn bộ nhớ RAM của máy đối với công việc văn phòng cơ bản thì các bạn chỉ cần tìm những chiếc máy có một nhớ RAM từ 4 đến 8 GB cũng khá là ok là đủ để các bạn làm công việc của mình rồi còn về lựa chọn ổ cứng thì hiện tại trên thị trường có hai loại ổ cứng đó là cứng HDD và ổ cứng SSD. Như mình đánh giá thì ổ cứng SSD có rất nhiều ưu điểm như tốc độ ghi tốc độ nhận cũng như là giúp máy xử lý khởi động nhanh hơn rất là nhiều so với loại cứng HDD và thì hiện tại thì ổ cứng SSD giá thành cũng rất là tốt rất là rẻ nên các bạn nên chọn cho mình một chiếc ổ cứng SSD sẽ phù hợp hơn cả ở thời điểm tại còn đối với công việc văn phòng thì công việc của bạn chủ yếu là nhẹ nhàng cho nên là một chiếc cạc on cũng là rất là phù hợp và các bạn không nhất thiết phải tìm một chiếc máy có cạc rời nó sẽ tốn chi phí lên rất là nhiều Tiếp theo về việc lựa chọn màn hình sao cho phù hợp thì lời khuyên của mình là các bạn nên chọn màn hình có độ phân giải tối thiểu từ Full HD trở lên. Nó sẽ giúp bảo vệ mắt các bạn một cách tốt hơn. Vì các bạn làm việc một ngày dài liên tục bên máy tính, độ phân giải màn hình tốt sẽ giúp bảo vệ mắt. Còn về kích thước thì các bạn có thể tùy chọn từ kích thước màn hình từ 13,7 inch trở lên. Nó sẽ giúp các bạn mang đi mang lại di chuyển một cách dễ dàng hơn. Còn với công việc mà ít phải di chuyển thì các bạn có thể chọn cho mình chiếc bàn máy có màn hình 15,6 inch ngoài ra màn hình 15,6 inch còn có tác dụng là thông thường một số loại máy còn có thêm bộ bàn phím số giúp các bạn nhập liệu một cách nhanh hơn và tốt hơn một lưu ý nữa hết sức quan trọng đó là việc lựa chọn thời lượng pin của máy điều này đặc biệt quan trọng với những ai hay phải di chuyển nhiều các bạn có thể làm việc bình thường không cần phải sạc pin ngay cả khi di chuyển bằng ô tô hay máy bay thế nên đây là một lưu ý cực kỳ quan trọng khi chọn mua laptop À, vừa rồi là một số chia sẻ của mình để các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc laptop văn phòng sao cho phù hợp nhất. Và ờ, ngày hôm nay mình có mang tới đây để giới thiệu các bạn ba chiếc laptop văn phòng cao cấp ở thời điểm hiện tại để các bạn có thể lựa chọn và tham khảo. Đầu tiên đó là chiếc ThinkPad T480S có cấu hình là chip Intel Core i7 8550U, bộ nhớ RAM là 8GB và bộ nhớ ổ cứng là SSD 128GB. Giá máy trên thị trường vào khoảng là 24 triệu đồng tùy theo cửa hàng bán ra. Chiếc máy thứ hai đó là một chiếc máy đại diện cho dòng MacBook, đó chiếc MacBook Air 2017. Dòng MacBook Air 2017 có cấu hình là chip Intel Core i5 1.8, bộ nhớ RAM cũng là 8GB và ổ cứng là SD 128GB. Giá máy trên thị trường hiện tại vào khoảng hơn 18 triệu đồng. Và một con máy nữa đó là chiếc Dell Latitude 7480 mà mình đã có một video nói về dòng máy này. Nó là dòng máy doanh nhân cao cấp của hãng Dell. Chiếc máy này có cấu hình ờ, chip Intel Core i7 7600U. Bộ nhớ RAM là 16GB và ổ cứng là SSD 256GB. Giá máy trên thị trường khoảng 21 triệu đồng tùy theo từng cửa hàng bán ra. Đó là những lưu ý khi lựa chọn cấu hình và hiệu năng của một chiếc laptop văn phòng. Còn về lựa chọn bộ bàn phím của dòng máy này thì các bạn làm việc văn phòng thường làm việc liên tục một ngày dài thường từ 8 đến 10 tiếng liên tục bên trên máy tính của mình và việc nhập liệu một thời gian dài như thế thì các bạn cần phải chọn cho mình một bộ bàn phím làm sao có kích thước phím lớn độ đàn hồi phím tốt và khoảng cách phím rộng sẽ giúp các bạn làm việc một cách thoải mái không bị khó chịu và mệt mỏi trong một quá trình sử dụng dài như thế tổng kết lại để các bạn có thể lựa chọn cho mình một chiếc laptop văn phòng phù hợp thì lời khuyên của mình dành các bạn như sau đầu tiên về con chip các bạn nên chọn dòng chip loại kép hoặc là dòng chip U tiết kiệm điện. Bộ nhớ RAM từ 4 đến 8 GB. Bộ nhớ cứng là loại cứng SSD và màn hình có độ phân giải từ Full HD trở lên. Ngoài ra, các bạn cũng cần phải lưu ý đến pin, sao cho lượng pin được tốt để dùng được lâu hơn. Và video ngày hôm nay của mình tư vấn về chọn mua laptop văn phòng xin phép được tạm dừng tại đây. Xin thân chào và hẹn lại các bạn ở những video lần sau. Các bạn đừng quên like và ấn subscribe đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé.